game show bạn cười bạn thua này là một cái thử thách mà không chỉ thử thách Hero Team mà còn thử thách những bạn fan của Hero Team nữa nha Đó chính là bọn mình sẽ tìm ra những tấm ảnh dìm mà từ trước đến giờ có thể các bạn fan chưa bao giờ thấy của Hero Team Và video này sẽ là một video bóc phốt bằng ảnh dìm <laughs> à, Đúng rồi Ảnh dìm của Hero Team trời ơi sao bạn ác quá vậy Sao bạn đem hình ảnh của mọi người ra bạn làm trò đồ cho thiên hạ là sao vậy Trời ơi Chúng ta sẽ có kho ảnh dìm của Hero Team đúng vậy trời ơi hơi bị hơi bị hấp dẫn luôn nha có bạn nào mà muốn uh, gọi là háo hức xem ảnh dìm của hero team hãy bấm vào nút like like like, like cái video này đi thì mình sẽ làm thêm nhiều những video như thế này nữa để các <laughs> để cho các bạn có coi nhiều ảnh dìm của hero team nha đó <laughs> ok thì cách để tính điểm đó chính là nếu như ảnh của ai có nhiều người cười nhất thì người đó sẽ được một điểm nha các bạn nha đó bởi vậy cho nên là nếu như không muốn đối thủ của mình có điểm thì chúng ta phải nhịn cười chúng ta không được cười mọi người hiểu không Ok. Trời ơi, ok. rồi. Được rồi, vậy thì chắc là phải có hình dìm của Sam là mình sẽ cười nhiều nhất nè. Mình sợ vậy đó. <laughs> rồi ok. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video thế nào. Let's go. Let's go. Let's go. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ờ, bắt đầu chọn ra chủ đề đầu tiên nè. Thì có ai ở đây ờ, quyết định chọn chủ đề không ạ? À? Hả? Chọn chủ đề ảnh diêm. Rồi, Đúng rồi. rồi, tôi tôi tôi quá đơn giản. Ê, để thánh ờ, nè, thánh chúa hề nè, Sammy đào. Sam chọn chủ đề đi. À. Bây giờ hồi trừ nãy cay sàn sẻ tôi hơi bị nhiều nên tôi muốn mọi người tìm ảnh bựa nhất của Kairos gì? Wow. Trời ơi. Oh my god. Tìm ảnh cho ảnh diềm nào xấu nhất của cay hả? Rồi ok được. Đúng rồi, xấu mà xấu banh nóc nhà ai xấu mà không nhìn ra mặt luôn đó trời ơi chết cay rồi mình chết thì nói chung là mình cũng uh, ít đỉnh dìm thôi chứ không có nhiều lắm nên là mình trời cũng lo đâu <laughs> thôi được rồi ok bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau tìm ảnh dìm của cay nè bọn mình sẽ quay lại trong ít phút nữa nha bạn nha ừ. tìm thôi rồi ok bạn ơi và sau một thời gian thì cuối cùng bọn mình cũng đã chuẩn bị xong hình rồi nè và bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau coi ảnh dìm của cay ron nào <laughs> rồi thì uh, tôi à rồi tôi à tôi à cho Kairon sẽ ờ, đưa hình của cai cho mọi người coi trước nè cai là người ờ, đầu tiên nè đưa hình đây đi ok à, thật thật, thật ra là ảnh ảnh diêm của mình nhiều lắm nên là mình không có kiếm hết được nhưng mà hồi nãy trong kho hình mình lướt được thì đối với mình đây là tấm mà mình thấy bự nhất ok cái gì vậy ghê quá nhìn ghê đáng sợ cái tấm này nó ghê cái tấm này nó nó, nó đáng sợ chứ không không, không buồn cười trời ơi cay ơi cay tại sao cây lại mập như vậy hả cay <laughs> ơi mọi người tính ra là ngày xưa là cái đặc cái cái đầu của cay nhìn giống trái chuối luôn à, ừ. giống, nhìn giống trái ờ, bánh giống trái bánh trong trong đặc biệt sao không cay không có cổ luôn mọi người có cái lỏng không à ghê rồi thôi được rồi được rồi tấm này là tôi là tôi cười rồi đó còn mọi người sao <laughs> môi lại gì môi môi lại gì môi cái gì môi vậy cũng được đó thôi được rồi bây giờ tôi lượt sam nè sam nãy sam hơi bị ghét cay nè để coi sam chọn hình nào của cay cay nhưng cái tấm hình này tôi tôi rất là thích luôn tôi nhìn tấm này tôi tôi gọi là thích từ cái nhìn đầu tiên luôn phong ơi nó ở đây nè thích từ cái nhìn đầu tiên luôn ba hai một vô tấm hình là tôi cay tôi tiếp đi, sự ơi ơi thì cái gì chứ cũng cái gì giáp anh rồi wow, không, không không sao em nói không phải để ý tấm tấm tấm bên này nhìn giống con cóc hơn nè tấm này nhìn giống con cóc hơn nè tấm này đúng hơn tấm này là đúng hơn tấm này là đang còn nhỏ chứ gì thì tấm này là gì thì tên con cóc hiểu chưa đó đầy đủ rồi sao quá quá khứ của mình nó ảo lắm rồi bây giờ tới lượt à, người ta chị Camui này để cho coi coi một người chị à, gọi là diệu hiền như Camui sẽ chọn hình nào đây ok chị làm gì đây Mấy bé để chị Ôi trời ơi <laughs> Sao mà cay giống lười Nhanh trời ơi Kiểu cười Oh my god ơi mọi người ơi tôi đang suy nghĩ á mọi người là không biết một tí nữa tới lượt tôi á Tôi có nên tắt video luôn không Tại vì tôi sợ là nó sẽ là người nạn nhân tiếp theo á mọi người tôi sợ lắm ơi. Ừ. Rồi bây giờ tới lượt uh, mèo Simmy Ok Mèo Simmy ok là gì ta người, người thương sim, người thương cây Kairon nhất để xem quay người thương Kairon coi coi sim coi sim có thương cây không nè ôi ờ. đâu coi coi hình của sim là hình gì đây ui ủa đây dạ. là ủa sao dễ thương vậy không sao dễ thương vậy gì vậy chứ mà mình thấy mắc cười quá Kairon kiểu mới ngủ dậy nhìn mình này là cây Kairon mới ngủ dậy thôi mà cái này thì cũng dìm rồi tại vì cái bạn nhìn cái tóc của mình như là cái tê điện vậy đó anh ê hồi đó tóc xoăn xoăn nha bây giờ tóc xoăn thật luôn kìa hồi đó tóc thôi được rồi bây giờ á là hình của sim thì thế này rồi ok bây giờ tới lượt hình của mình mình sẽ cho mọi người xem hình của mình ok đúng nè mình không có phong nè mình không có phong lắm là phong ơi cái gì đó độc lạ đó đúng không hello mấy cưng mất cái đâu rồi nani anh này tôi xin khẳng định ảnh của tôi chụp ảnh này lúc mà tụi mình sắp diễn ra fan tin đầu tiên của team đó tôi còn nhớ đúng rồi ảnh này rất Trời. rất rất là lâu rồi á tôi nhìn giống giống nhìn giống con rùa Ủa, số ca giống nhiều con vậy con ếch con nhái con rùa con lười con ơi, giống cái chị thôi được rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết điểm nha thì để xem coi à, tấm hình đầu tiên của Kairon nè có bao nhiêu người cười tôi là một nè Ông Quang, thử đánh cấm cười sao bạn coi Hả? Ừ, tại vì nó buồn cười quá Tại nó buồn cười quá, không nhớ thử thách luôn ba Còn mấy bạn fan sao? Mấy bạn fan có dạ. cười hay không? Nhớ mình xuống cho mình biết nha đúng, ờ, đúng rồi vậy ba chấm điểm đi đúng rồi điểm. thì bây giờ á những cái bức tranh này ai cũng cười hết bạn ơi hero team một mình là thua rồi đó còn mấy bạn fan thì sao bạn fan hãy comment xuống bên dưới mình biết là mấy bạn có cười hay không nha và bạn chấm cho ai được nhiều điểm nhất thì hãy comment xuống bên dưới luôn nha rồi ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với uh, nội dung uh, à không nhầm cái gì cái gì người ta gọi là gì chủ đề à chủ đề mình sẽ đến với chủ đề tiếp theo rồi ok rồi, anh gì mai đây anh gì đây đây à, rồi để tôi coi coi bây giờ Chúng ta sẽ đến với một chủ đề tôi để tôi tôi nói cho Chủ đề chính là một bức ảnh dìm của bất cứ ai trong Hero Team cũng được mà bạn thấy buồn cười nhất À. Rồi. À. Được. Để xem coi ai sẽ là người có ảnh dìm buồn cười nhất đây. À. Má nào. Rồi chuẩn bị thôi. Rồi ok mọi người ơi, mọi người đã chuẩn bị xong hình chưa nè? Xong rồi. Xong rồi. Rồi ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nè. Rồi để mình trước nha, mình ừ. trước nha ok. Rồi, ok để mình trước nè Ông <laughs> cười nha làm gì mà không để tôi thành oh người my god sao thành vậy án thì án thì sự đây nói chung là đây là ảnh gì mà em thấy dễ thương nhất của sam thấy dễ thương luôn nha rồi ok em sẽ đợi nó bọc trời ơi dễ thương chỗ nào không mà ok cay nè cay trả thù đi cay đây nè đây để mình bạn ơi đây bây giờ ờ, xin mời quý vị chuẩn bị coi hình chim rồi để coi ảnh chim của cai là ảnh gì đây đây ba hai một vô cái gì ui cái gì vậy tại sao vậy cai tại sao bạn lại lấy ảnh của mình Ê, tấm này giống cái tại vì mình thấy nó mình thấy nó buồn cười chứ no trời ơi con mèo á Thôi được rồi, ok, mình chấp nhận luôn Để cho mình cũng thấy tấm này mềm Rồi ok, rồi tới lượt uh, Simmy à, Simmy đâu à, rồi Để coi Để mình coi mình sẽ làm gì à. Trời ơi, tôi là level đẳng cao rồi Mọi người mà không có so sánh được tôi đâu không xem coi không có mắc cười gì hết trơn Tôi là tôi thấy bình thường nha, tôi không thấy mắc cười nha Trời Ủa, Ủa, Ủa, Ủa, Ủa, Ủa, tìm ảnh Jim nó sao lại lấy ảnh dễ thương vậy? Đúng rồi. Gì vậy vợ? Xin xin dễ thương hả? Em thấy hai, em thấy nó em thấy nó mắc cười và ủa sao ủa sao Ủa đôi. Không, trời ơi cái hình này nó cũng mắc ờ. cười nhưng mà nó chưa mắc ờ. cười tới nỗi mà phải cười đó. Đúng rồi vậy Trời ơi. Ca mui đi, ca mui. Rồi nè <laughs> để xem coi ca mui sẽ chọn hình của ai vậy cái này coi nào mọi người nhận ra đây là ai ok Ủa? Ủa chị? Ủa? Sao sao à? tôi không vậy? Là không biết là sao? Ủa, Ủa mà khoan từ, tại sao từ nãy giờ ba người là sao tôi vậy? Trời ơi! Sao mấy người mà tôi vậy tôi không

cái kiểu hài của của người lớn vậy ờ, hài của người lớn ok được rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với à, người à, cuối cùng là sammy đây cái tấm này là cái tấm mà tôi thật tôi nhìn chưa, tôi thấy cười rất cái quần luôn các bạn đây dạ. tấm hình cười cười gì mà cười cười, gì mà cười, rớt cái gì kỳ vậy rất tùm lắm luôn đây bài một vô cười đi mọi người hay hay hay hay hay tè với các là cái tấm tấm trời ơi anh đúng rồi đó suy đô kiểu là đứa trẻ bị bỏ rơi cái tội ông đi dân nắng các bạn ơi đi quay đạo sinh tồn vậy đang thùi lui luôn tội dễ sợ đừng cái nào dễ thương à ông nhầm dạ. nhìn thấy ghê thật sự luôn ờ mà không trắng bánh rau trắng nữa cái tay không lên quá bánh trắng quan trọng là cái quan trọng là ờ. cái biểu cảm cái biểu cảm trình bác là nguyện thôi được rồi ok chú bé bây giờ chú bé chú bé xin bây giờ mấy bạn bạn chấm hiệp hai này tấm của ai là mim nhất thì chấm điểm bên dưới cho mình biết nha mình nghĩ chắc xì đó ok rồi chúng ta sẽ đến với chủ đề tiếp theo rồi ok chủ đề tiếp theo là ai ai ra chủ đề đây rồi đây ra đi rồi giờ tôi là tôi phong ra rồi đó giờ còn ai cay đi cay đi cay Đai đi Chủ đề gì cây ơi Ok đến với mình á, thì bây giờ là mình sẽ chơi một cái nó khác khác xíu đi Đó chính là mình sẽ sử dụng tình huống nha Ok Và tình huống của mình đó chính là Cảm xúc của bạn khi mẹ của bạn nói rằng để mẹ giữ tiền lì xì cho oh. Oh. Oh. Yeah. Yeah. Yeah. Được, mọi người okay và mọi người sẽ phải đi kiếm những cái tấm hình chìm nào đó của heo Team Mà nó đúng với cái tình huống này nhất Cái cảm xúc của nó đúng với cái tình huống okay, này nhất Ok, được rồi à, okay Thì cảm xúc của bạn như thế nào à. khi mẹ nói rằng để mẹ giữ tiền lì xì dùm cho Được, vậy thì hãy cùng nhau xem coi ai meme nhất nè Bắt đầu thôi, let's go Rồi, ok, bây giờ mình đã chuẩn bị hình xong rồi nè Mọi người ơi, bắt đầu nè Ai là người đầu tiên đây phòng đừng tivi chứ à tôi ạ đèn chơi để chơi để mui đây để mui à ờ, ờ, rồi rồi rồi cho mui đó Ok, bước hiện đầu tiên <laughs> của chị đó chính là Tên tên tên tên Làm xúc cô ba khi bị lấy <laughs> đây đây là phim không đây là phim không đúng rồi đúng rồi đó phim đó của ai cực kỳ ai cực kỳ cái à cái tấm này là đã được follow shop rồi nha các bạn nên là nhìn nó ác quỷ á bị thu tiền lì xì mà xin hóa thành chuột luôn ok rồi cái mui là mình cười nha rồi cái đến lượt sim bây giờ ờ, để coi sim coi hai hai ok <laughs> cảm xúc của bạn khi bị thua tiệc lì xì đây cảm xúc của bạn như thế nào đây Bruh. Đâu ra tấm này vậy? Vậy Sam? Sao nhìn mặt buồn vậy sao <laughs> à. cũng à, cũng mắc cười, cũng mắc cười. sao có cái mặt này sao em không biết ha? Từ từ em. Không, ok, rồi bây giờ bây giờ đỡ để đỡ mất thời gian rồi tới lượt Sam. Rồi, lượt Sam á ok rồi ok tôi sẽ làm lại sim wow để coi coi cảm xúc của tôi khi bị mất tiền lì xì khi mà cũng lụm lì luôn sim kiểu sim kiểu mất cần đời luôn á trời ôi chị vậy mẹ okay, mẹ lấy tiền lì xì của con. đó là cay đó là cay rồi là cay đó đây để okay. Dạ. mình đây đây đây đây chuẩn bị ba hai một ủa, ủa là sao Trời Mình mà cái Cái biểu cảm nó bình thường quá vậy Không, mình nói chung là bình thường nhưng mà cái cảm nó khuôn mặt thì vẫn ok Thôi, nhưng mà được rồi, bây giờ tới lượt tôi nè Đây, à? tới lượt tôi Tôi cho mọi người coi hình của tôi Đây, coi nè Tôi là bảo đảm mọi người cười luôn Ok ba hai một Của ai vậy? Ủa, sao bao gì lạ vậy? Tôi Ủa, ai vậy? Ủa, tôi Trời ơi Trời ơi trời ơi béo vậy không nhận trời ơi mình tưởng đâu mình tưởng đâu hình hình của chú bé nào chứ thật ra thật ra đây là cái hình mà lúc mà mình à, ở ngoài huế các bạn lúc đó mình bị tăng ký á mình lúc này là mình rất là béo luôn cho nên nhìn mình thấy ghê thật sự luôn các bạn đó nhưng mà bé cam đang bắt nạt không cần bé cam đang bóp cổ mình bé cam đang bóp cổ mình tại chị ơi trời bé cam mặt hồn kìa bé cam gọi là sợ ông lại gì ông lại gì tôi không ra ủa ủa mọi người không nhận ra mình nữa không nhận ra đâu trời ơi tôi tưởng là chú bé nào không á chết tôi rồi các bạn ơi vậy là cái lúc này là tôi mập lắm rồi cho nên mọi người không nhận ra tôi luôn nhưng mà may quá không sao dạo gần đây tôi và Kairon đã tập luyện thể dục thể thao giảm cân và trong tương lai tôi sẽ có body sáu muối các bạn yên tâm nha rồi ok tương lai nha rồi sắp sắp mập lại rồi sắp mập lại rồi <laughs> Rồi ok Chúng ta cùng nhau đến với hình tiếp theo nào Let's go Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề tiếp theo nha các bạn nha Thì chủ đề tiếp theo này để cho Simmy đi Rồi Simmy đặt chủ đề đi Hả? Tôi Đúng hả? rồi Ừm ok Được rồi để tôi suy nghĩ thử coi uhm, Nếu một chủ đề thôi tôi chọn nè Biểu cảm của bạn khi gặp được crush À này hay nè cái này hay nè biểu cảm của bạn khi gặp được crush rồi ok vậy bây giờ chúng ta cùng nhau chuẩn bị ảnh thế nào à còn mấy bạn fan á biểu cảm của bạn khi gặp crush là như thế nào nhớ bình luận xuống bên dưới luôn nha ok rồi bắt đầu nào let's go rồi ok bây giờ chúng ta sẽ cho sammy là người đầu tiên uh, cho mọi người xem hình nha ok rồi sam rồi cho mọi người xem hình coi đây là cái người mà tôi cực kỳ yêu quý luôn Nên là tôi để cái hình này nha Ok để coi hình diệm của ai sẽ là người biểu cảm của bạn khi thấy crush đi ngang qua Ok rồi nào Đây, đây là cà rốt đi ngang qua Đâu Thì tôi sẽ như thế này Cái gì vậy? Cái gì sao? Anh Phong Cần rất là Trời ơi Đây là Phong Cần lâu, ố mấy bạn à Phong Cần chơi banh mấy bạn Cái đầu từ của banh gì đó Trời ơi, tôi là Tôi nói mọi người nghe nè Lúc này là tôi đang bị bà Sam bà, bà, bà, bà nuôi tôi mập lên bạn hiểu không Trời ơi, cho nên là giờ Đừng có sao, ăn cho cô vô rồi bắt nó sammy làm đồ ăn ngon quá ngày nào phong cũng ăn cho nên là phong mới mập như vậy các bạn rồi giờ thôi yên tâm đi bây giờ phong sẽ cố gắng giảm cân rồi giờ phong cũng giảm cân cũng đẹp trai lại rồi yên tâm nha ừ ừ okay. rồi đúng đúng cái này tôi chứng thực nha cái này tôi chứng thực rồi không ca mui cũng thấy mình đẹp trai à. thấy không rồi ok rồi mui tới lực ảnh của mui rồi chị Loan không chị cuối đi chị cuối rồi rồi ok được sim á ok ok nói chung là mình gặp crush thì mình phải cute mình hiểu đúng không đúng rồi. để xem coi hình ai đây dễ thương á đó thì nói chung là dễ thương của ta thì đây ok ngờ cao ta cái gì oh my god trời ơi ông đô trời ơi nhìn kìa thiệt luôn á xong rồi cái này lấy đâu sai à tôi à tôi không thấy dễ thương tí nào luôn trời oh hey. Các bạn ơi, mấy bạn pha này thấy rất dễ thương nhưng tụi mình tại vì anh em dễ thương mà. Ok. Được rồi. Không, đây lần đầu tiên mình thấy Rô làm Bây giờ tới lượt mình nha bạn. Ok, bây giờ tới lượt mình nè. Đây, hình của mình. Ủa? Cái gì vậy? Sao dữ cá vậy? Em sao, sao hình ông với tôi nó tương đương ông tôi ông cũng mặt tròn tôi mặt tròn vậy sao hai mình tròn với nhau vậy? Đây là cái biểu cảm mà khi mà người ta thấy cờ rết đi ngang coi kiểu chào cầu đó trời ơi. Chị thương chỗ nào thế kìu? Trời ơi, ơi dữ cá sai rồi sai rồi cái của mình mới đúng là hai chào cậu đâu đâu đâu để coi coi chào cậu à. cái đó là hơi bị Đây ác quỷ à <laughs> Ủa? <laughs> Đó này là ca mui mà trời ơi trời ơi ủa cái này là lúc mà ca mui học lớp mấy à, à lớp 12 lớp lần lớp 12 cắm trại lớp 12 ghê ghê ghê tao không mà cái này mới là đúng kiểu hai mà mà cay cay cay cay à cái này tôi công nhận là ca chọn đúng nha mấy bạn biết sao bởi vì trên áo của ca mui có chữ ai hình trái tim nữa kìa trời ơi ờ, đúng đúng đúng đúng đúng đúng ờ, trời ơi hay quá rồi ok bây giờ tới lượt ca mui để coi ca mui sẽ lấy hình nào đây rồi vô mui à, dạ vâng. trường của ấy đây, đây nè mấy bé mấy bé còn non và xanh lắm hình gì mua tự tin vậy ta tự tin vậy đó phải như thế này Nhập cái đất phải làm sao nè Quỷ chè Trời ơi Phá rồi cái gì ai cái này là anh dịch nhện nhện mà cái này là gặp cà rốt là ấn tượng nè cái này ấn tượng này trời ơi bạn ơi bạn biết không thật cái ảnh này á là lúc mà ông dịch ổng đang chui xuống cái gầm bàn để ổng lấy đồ á bạn sấm đầu á ổng mới kiểu không người cái kiểu này nè bạn trời ơi nhìn thấy ghê thật sự luôn á eo trời ơi tôi nói thật tôi mà gặp ông mà như này là tôi chạy 8 mét luôn tôi chấm trở về luôn tôi chạy tôi chạy sắp chưa chạy đi luôn không, thế thôi thôi thôi đây là chung cuối thôi, thôi cái kiểu này là cái kiểu này là kiểu này là cờ rết là cờ rết né dạ. xa luôn á trong cái chuyện mà gặp đâu trời trời ok thôi bây giờ chúng ta đến với chủ đề tiếp theo nè rồi rồi thì chủ đề lần này thì mình nghĩ rằng là mình sẽ để cho ca mui làm nha rồi mui ơi mui chủ đề đi chùm nè với ca mui thì chúng ta phải liên ừ. quan đến học hành mà không sẽ học hành thì sẽ là khi cả lớp đều được điểm 10 nhưng một mình bạn điểm môn <laughs> cả lớp cả lớp cả lớp khoan khoan từ từ cả lớp nhưng mà em hỏi à, cả lớp là cả cả lớp cả lớp cái cả lớp đều đẹp mười nhưng một mình ba đẹp mười rồi rồi rồi rồi rồi không em em nói ý em là dễ thương chị hiểu không kiểu <laughs> dễ thương nghe dễ thương rồi rồi khi cả lớp đều được điểm 10 nhưng mà bạn chỉ được điểm một trời ơi biểu cảm của bạn sẽ như thế nào bắt đầu thôi tìm hình nào rồi ok Và bây giờ để xem coi ai sẽ là người có biểu cảm hài nhất đây Đầu tiên là tôi nha mọi người Tôi được không rồi, Ok rồi Để tôi Biểu cảm à, Biểu cảm của bạn khi mà cả lớp bạn được điểm 10 Nhưng riêng bạn là được điểm 1 Ok rồi biểu cảm sẽ như thế nào Đây chính là biểu cảm của bạn Khi cả lớp bạn đều được điểm 10 Nhưng bạn được điểm 1 không nhưng mà mình không mấy bạn biết sao không tại vì mình thấy nó hợp chủ đề nhưng mà nó cũng dễ thương và nó cũng hơi mim mim bạn hiểu không đó nói chung nhìn vậy ờ, dễ thương mà đó ok bây giờ tấm hình của simi đúng không tôi sẽ đặt tấm hình cây ron cái bên đó si nhẹ nhẹ rồi để coi coi hình của mình nữa ừ. rồi bài một đây là biểu cảm của tôi khi được một điểm cho trong lớp <laughs> uống quá uống buồn quá buồn quá sâu bệnh luôn không cái này là gì cái này là gì bị điểm một xong bệnh luôn bệnh luôn bây giờ sầu đời luôn thấy chứ này gọi là điểm một mới sầu oh đời Ê ơi Nhìn đúng Đúng cái Đúng cái Cái Sầu thiệt Công nhận là sầu thiệt Ok rồi Tới lượt ai Lượt xin Tới lượt xin yeah, nói chung là tôi lại lại tự tự lấy hình tôi luôn à, cho nó gì đâu ờ, để xem <laughs> đứng ra đứng ra đứng ra bất lực có lẽ hai mắt luôn ok ok dễ thương dễ thương ừ dễ thương đó Ok, ờ, tới lực vui tới lực vui Mui nè, mui nè, mui được bao nhiêu nào Mưu, à dạ, nhầm, mui sẽ cosplay một bạn học sinh cá tính Đó đang có bạn đang canh Không biết là muội sẽ lấy hình của ai ta. Cặp lại <laughs> Mày Ủa gì? Sao phong sao phong xe cô vậy? Ủa liên quan gì? Cái này là biểu cảm của điểm 1 thì sao chứ? <laughs> Ủa? Cái này giống xe cô lắm nhờ, giống xe cô. Sao mà Ủa chị hình chị ờ, chị ơi chị chụp được cái hình này của em ở chỗ nào mà sao ờ, em không nhận ra luôn vậy? Mí mặt ờ. em trai à? không cứ như con khỉ á mà Nhìn giống như con khỉ á Đây, tới hình của mình nè mọi người Cái hình này của mình là mới chất nè Đây là biểu cảm của bạn khi mà cả lớp đều điểm 10 Nhưng mà bạn được điểm một. Chứ kìa, ủa? Ủa là bên điểm 1 hả? Ừ. Kiểu ủa? Ủa? Sao? À, không, không, không, đây nè, đây nè, đây nè Cái biểu cảm của Sim sẽ kiểu gì nè mọi người Đây, kiểu gì nè Ủa? ủa? là sao sao sao sao tự nhiên mình đúng đúng đúng đúng mình bực mình gì vậy đó em kiểu vậy đó mọi người đó trời ơi rồi ok nói chung mấy bạn fan thấy hình của ai đẹp nhất hãy comment xuống bên dưới nha chứ riêng mình <laughs> mình thấy cái hình cây đon ngồi uống hộp sữa <laughs> nhìn nhìn kiểu đúng sâu đời luôn á trời <laughs> một cái sầu đời luôn quá sầu sâu sắc sầu đời sâu sắc đó chúng ờ, ta đến với ảnh tiếp theo nào chủ đề tiếp theo là gì đây nãy giờ ai chơi chủ đề nha hết rồi full rồi hết rồi cho đội hết rồi hả ủa về từ nãy giờ được năm à. chủ đề nữa ta ừ, năm chủ đề cũng chỉ mới được mỗi chủ đề tầm 3 phút thôi cũng mới được có 15 phút và mình sẽ ra thêm một chủ đề để cho các bạn xem cho đã nha thêm một chủ đề nữa được không mọi người Không? ok được được cái được ok rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến <laughs> chúng ta đi cùng nhau đến chủ đề tiếp theo và chủ đề này sẽ là chủ đề do mình nghĩ ra ok rồi và chủ đề đó sẽ là thi ba của bạn nói rằng con à thật ra cha chính là tỷ phú đó trời ơi biểu cảm của bạn sẽ như thế nào dạ, ok được vậy thì bây giờ lựa hình nào rồi ok mình đã chuẩn bị hình xong rồi nè mọi người xong chưa mọi người ơi và bây giờ ai đầu tiên đây xong sao ai đầu tiên đây sam, sam hả sam ok đào. sam nha rồi bây giờ cho sam đầu tiên là để coi sam sẽ chọn hình gì đây ờ, khi ba của bạn khi ba của bạn nói với bạn rằng ba chính là tỷ phú ờ à, ok thì sẽ như thế nào đây chính là biểu cảm của tôi ấy <laughs> trời ơi hay hay hay hay hay rồi rồi tới lượt phong tới lượt phong hả để mình cho để mình cho để mình cho cay đúng không rồi ok ờ. cay đi để mình cho tại vì cái của mình nó cũng nó cũng gần giống như cái của sam ủa cái gì vậy Oh my god, trời nhìn mình giống dốc cơ ghê luôn các bạn. Trời ơi trời. Hai dốc cơ đang cạnh nhau nè. Trời ơi, hai Joker. Ok, tới lượt Sim. nữa hả? Cũng là một dốc cơ nhưng mà đến từ mèo Dốc cơ nào đây? Ờ cái cái kiểu của sim kiểu đó, <laughs> ờ, kiểu thế rồi ok đến lượt mui còn cả ca mui thì thôi mình cười phúc hậu đi mình mình đừng ác quỷ như vậy được không mình đừng trời ơi mà đụng đầu là mình phải mình mình phải cười thoải mái chơi mình cười phúc hậu được rồi <laughs> đúng được tự chọn hình của mui luôn đúng rồi cũng được nè nè các bạn nhìn nè đây là biểu cảm của ca 10 đây là biểu cảm của ca 10 khi mà ba ca 10 bảo rằng thật ra ba chính là tỷ phú cái này là của sim nè đó này là của phong đây là đây là của sam trời ơi trời ok được rồi và đến là hình cuối cùng là hình của mình nha các bạn nha mấy bạn xem nè ba hai một vô đây là nè Ôi, sao hai mắc cười à, không ai mắc cười à? cười đi cười cười à. người cười đi cười mắc cười à? chấm à, hai quá ha ha ờ. ờ, nó nó không mắc cười thôi chứ là Ê, cái này là cái này họp họp họp họp họp kiểu nhảy lên vui mừng <laughs> đây thì được nè đây thì được nè thì được nè cái này đúng hơn nha mười điểm hơn nha ờ. <laughs> kiểu vui ơi quá xa là vui ok được đó vậy là coi như đây chính là chủ đề tiếp theo là đây chính là hình à, diềm của Hello Team thì các bạn thấy hình nào đẹp nhất cho mình xuống bên dưới nên biết nha còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi chứ mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây và nếu như anh em thích video này đừng quên hãy để cho mình một like một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh youtube của tất cả thành viên của Hello Team để đăng ký hội cho mọi người nha anh em nha còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau kết thúc video tại đây nào tạm biệt bye bye